thành phố Hồ Chí Minh thắt chặt di chuyển, quy định thời gian người dân được đi ngoài đường. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính quyền thành phố sẽ quy định cụ thể về đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ra đường, có thể giới hạn khung giờ nhất định. Tại buổi họp báo cung cấp tình hình dịch COVID-19 sáng ngày 25 tháng 7, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thành phố đã trải qua 55 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn còn diễn biến rất phức tạp. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh nguyên nhân khách quan là chủng virus Delta lây lan nhanh, khó lường còn nguyên nhân chủ quan là nhiều địa bàn chưa thực hiện nghiêm tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở cả lực lượng chức năng và người dân. Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này để phân tích, không phải để xác định trách nhiệm, cần nhìn nhận nếu không làm tốt hơn, dịch sẽ lây lan mạnh hơn, tình trạng xấu hơn. Đây vừa là một thực tế, vừa là một cảnh báo, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Trong hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy định cụ thể về đối tượng, nhiệm vụ và thời gian được di chuyển ra đường. Thắt chặt di chuyển trong hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy định cụ thể về đối tượng, nhiệm vụ và thời gian được di chuyển ra đường. Cũng có thể thành phố sẽ giới hạn ở khung giờ nhất định, như quy định sau 18 giờ những ai không được ra đường, ông Phan Văn Mãi thông tin. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sau khi kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16, thành phố đã bỏ lỡ cơ hội để có tình huống khả quan nhất. Tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp đòi hỏi thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường hơn nữa. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết địa phương sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế di chuyển, trong đó việc giãn cách cách ly cần thực hiện triệt để, người dân không ra đường, trừ những trường hợp rất cần thiết, rất cụ thể. Trong những ngày tới, lực lượng công an, quân đội, cơ quan phòng chống dịch tại các cơ sở sẽ tuần tra kiểm soát để đảm bảo giãn cách nghiêm, hạn chế tới mức tối thiểu người dân ra đường. Thời gian qua, vẫn có khu dân cư tồn tại tình trạng giao lưu, nhà này tiếp xúc nhà kia, người này tiếp xúc người kia. Thành phố phải giãn cách triệt để thời gian tới, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Trong thời gian này, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng áp dụng mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu người dân trong thời điểm giãn cách. Chúng ta cần quyết tâm trên thực tế, phải thực hiện nghiệm triệt để trong 1 đến 2 tuần nữa. Các biện pháp tăng cường là cần thiết để ngăn chặn lây lan, phát tán dịch bệnh. Đến lúc đó chúng ta mới có thể tuyên bố kết thúc hay điều chỉnh cấp độ các biện pháp. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, chuyển đổi trong công tác điều trị. Đối với công tác điều trị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thành phố đang chuyển dần nhiệm vụ chính sang công tác điều trị. Cụ thể, mọi nguồn lực sẽ được tập trung cho nhiệm vụ chính này nhằm hạn chế số lượng tử vong. Để đáp ứng được sự chuyển đổi trên, ngành y thành phố đã phân tầng điều trị cho từng nhóm bệnh nhân với cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực, cơ chế phối hợp phù hợp. Thành phố cũng huy động các nguồn lực xã hội, cả y tế tư nhân để phục vụ công tác này. Trong thời gian qua, có tình trạng người dân có nhu cầu trợ giúp y tế nhưng một số trường hợp chưa đáp ứng kịp thời. Một mặt nguyên nhân là cơ sở y tế quá tải, mặt khác liên quan đến cơ chế điều phối điều trị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực trạng. Thời gian qua có tình trạng người dân chưa được đáp ứng kịp thời trong vấn đề y tế. Để giải quyết vấn đề nêu trên, địa bàn đã rà soát, củng cố và mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận, điều trị trên toàn địa bàn. Thành phố cũng thành lập, bổ sung các bệnh viện tăng cường điều trị, phân bổ, nâng cấp trang, thiết bị và nhân lực hợp lý. Đối với việc cách ly, chăm sóc F0 tại nhà, ông Phan Văn Mãi cho biết biến chủng virus Delta lây lan nhanh, tuy nhiên chỉ có 70 đến 80% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Việc cách ly triệt để tại nhà, hạn chế tiếp xúc sẽ giúp người nhiễm SARS CoV-2 thoải mái hơn về tâm lý, giảm áp lực cho ngành y. Sau 2 tuần áp dụng chỉ thị 16, tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Số ca mắc được Bộ Y tế công bố mỗi ngày tại địa phương có xu hướng tăng cao. Trong 15 ngày áp dụng chỉ thị 16, Bộ Y tế đã công bố 41.408 bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 24 tháng 7, số bệnh nhân được công bố của thành phố 5.396 trường hợp, cao nhất từ đầu mùa dịch. Điểm sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh là số bệnh nhân được điều trị khỏi đã có dấu hiệu tăng. Ngày 24 tháng 7, thành phố có hơn 2.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc vẫn tăng cao mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 đến hết ngày mùng 1 tháng 8. Trong khoảng thời gian này, thành phố sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo việc giãn cách trong xã hội.